tại sao lại phải bất lực với cuộc sống. Các bạn cùng nghe chia sẻ từ Độ Missy nhé. Anh ơi, anh Độ em bất lực với cuộc sống không? Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Hả? Tại sao lại bất lực với cuộc sống? Anh thấy ở ngoài kia còn có nhiều người sinh ra còn không có bố, không có mẹ, có người không có cả bố cả mẹ. Có người còn đang ở trong cô nhi viện, có người còn bị tàn tật, có người còn thiếu tay thiếu chân, người ta vẫn sống và người ta vẫn vẫn vẫn lạc quan, vẫn bình thường mà tại sao em lại mất niềm tin vào cuộc sống đấy nhỉ? buồn cười vậy hay đang gặp khó khăn gì khó khăn thì ai chả gặp em nhưng mà em có bao giờ chơi game không em bao giờ chơi game online không em có giờ chơi những cái game kỳ level không em có nhận ra một điều đấy là khi mà mình đánh những cái con quái mà nó vượt cấp mình ấy mình sẽ lên level nhanh hơn không cuộc sống nó cũng thế đấy nếu như em gặp mấy cái khó khăn thì nó càng lớn thì em lại càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn em càng lên level nhanh hơn thế thôi em càng trưởng thành hơn nghĩ thế đi cho tích cực đi chứ còn khó khăn thì ai chả khó khăn bế tắc thì ai chả khó bế tắc các bạn là người xem tôi mấy năm nay rồi các bạn nhìn thấy không tôi trải qua bao nhiêu thứ rồi uh, đợt vừa rồi là cái đợt khủng hoảng lớn nhất với cá nhân tôi với cả với gia đình tôi luôn đấy tôi vẫn vượt qua đấy thôi tôi vẫn ngồi đây với các bạn đấy thôi tôi vẫn nói chuyện với các bạn tôi vẫn vui vẻ hàng ngày đấy thôi mặc dù có người không xem tôi có người bỏ tôi mà đi có người cảm thấy tôi nhạt nhẽo hay có người nghĩ là tôi tôi bây giờ không còn là tôi nữa tôi mất chất rồi tôi vẫn làm đấy thôi và các bạn vẫn có ngồi xem tôi chúng ta vẫn vui vẻ nhau hàng tối có cái gì đâu đúng không thế đơn giản nghĩ như thế cho tích cực đi